Xin chào mừng các anh em đến với Stick World Legacy Vâng, chúng ta đang ở một cái map Alastan Wow, đây là tất cả các chiến binh Đây là những chiến binh uh, Sparta của chúng ta Những chiến binh Sparta mới Vâng, các chiến binh Sparta của chúng ta Đang uh, đấu với lại các chiến binh Sparta băng giá của đối phương Đây là các chiến binh Sparta ở đế chế Stick War của chúng ta và những uh, chiến binh uh, ờ, spam hang của chúng ta đang có một màn cuồng lộ wow vâng chúng ta đang có rất nhiều các chiến binh spam hang wow vô cùng nhiều các bạn ơi wow chúng ta đang à, đánh đuổi các uh, chiến binh của đối phương wow. Lần này anh em chúng ta sẽ đấu với một Fingerbot băng giá Wow, một chiếc kiếm băng Đây là một chiếc kiếm uh, vuốt giá vào thôi Vâng, tiếp sau đó là một uh, chiến binh uh, cầu đồng của chúng ta Nhưng mà những chiến binh cầu đồng của chúng ta uh, so với đối phương Quá là bé nhỏ Wow, đối lại xuất hiện một chiến binh khổng lồ nữa rồi vâng lại một chiến binh uh, băng giá làm sẵn rực cả một uh, không gian làm sẵn uh, cả một không gian ở cái vùng đất uh, lửa này vâng anh em chúng ta sẽ uh, rút lui một chút về vâng sẽ đưa thêm các chiến binh Sparta tiếp theo ra vâng đây là các ờ, chiến binh đơn vị khổng lồ của chúng ta vâng wow chúng ta sẽ đấu với một chiến binh stone băng giá nữa wow đây là một chiến binh zombie đây là một chiến binh khổng lồ zombie stone băng vâng anh em chúng ta đã gặp chưa wow chúng đã thành một đội hình băng giá kia vâng ta đang có thêm cả một chiến binh ờ, Spartan Gold ở trong hàng ngũ các chiến binh ờ, đế chế Sparta à, những chiến binh Sparta của chúng ta cũng uh, đế chế của chúng ta cũng uh, được ra những cái mũi mắt về phía đối phương vâng không gian uh, rất uh, là chấn động Ngờ mưa phép thuật đối phương vào đây là những cái à, đơn vị phù thủy vâng anh em chúng ta đã hạ gục đơn vị cổng đô rồi vâng còn một chiến binh đơn vị cổng đô con băng vâng chúng ta đang à, những chiến binh à, ba tha đế đến từ chúng ta đang à, áp sát à, tiến đối phương vâng chúng ta đang à, tiến tới à, tượng của đối phương rồi vâng các bạn quan sát xem đây là à, phần à, cao trào của cuộc chiến này có sự xuất hiện thêm một à, thêm một T190 à, con băng tiếp theo rồi à, các bạn xem anh em chúng ta có thể phá được tượng của đối phương không à, một chiến binh à, con băng đã bị uh, bùa vây bởi các chiến binh uh, Sparta của chúng ta vâng chúng ta chưa, chưa xem có thể uh, tiếp tục hạ gục các chiến binh của đối phương tiếp theo không vâng ta đang à, tiến rất sát tượng của đối phương vâng anh em chúng ta sẽ à, rút lui một chút để à, đưa thêm những chiến binh kiếm sĩ ra vâng anh em chúng ta đã rất là nỗ lực nhưng mà chưa có thể vào tiến tới sát hơn nữa tượng của đối phương vâng và anh em chúng ta đang buộc phải rút lui vâng bên phía đối phương vẫn đưa thêm rất nhiều các chiến binh khác nhau ra vâng đây là những lúc anh em chúng ta sẽ cuồng lô lại và thực hiện lại vâng mình cũng đưa thêm ờ, những chiến binh stone của chúng ta ra đây là chiến binh stone lửa đây đây là những chiến binh con lửa của chúng ta chúng ta đang có hai hàng chiến binh uh, lửa những chiến binh uh, ờ, to lửa của chúng ta à, đang đi theo một à, đội hình à, một đội hình các chiến binh zombie đúng không Vâng, sau một hồi chúng ta đang triệu hồi ra và chúng ta đang có uh, rất nhiều các chiến binh Rất là nhiều chiến binh của chúng ta Cái này thì chúng ta đang tiến tới sát tượng rồi và chúng ta đang có rất nhiều những chiến binh Wow, chỉ sau một thời gian chi hồi thôi chúng ta đang có rất nhiều các chiến binh vâng đây là những chiến binh kiếm sĩ theo chân những chiến binh uh, Sparta đế chế vâng lần này anh em chúng ta sẽ đưa toàn bộ đội quân của chúng ta tiến tới một cái uh, đế chế của đối phương vâng các bạn xem sức mạnh vô song của đối phương đã là đánh bật được các chiến binh Storm của chúng ta rồi và vâng, chúng ta dường như các chiến binh của chúng ta đã uh, hoàn toàn uh, đã bị uh, biến mất rồi còn vâng, chúng ta chỉ còn lại một uh, rất ít những chiến binh uh, khác nhau ừ, chúng ta đang có một chiến binh uh, chiến sĩ lửa còn vâng, bên phía đối phương tiếp tục lại triển khai lực lượng để tấn công rồi vâng phải nói rằng à, ở trong cái uh, map à, last ta này anh em chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng uh, vô cùng là khó khăn vâng trong một chốc lát bên đối phương đang xuất hiện ra rất nhiều các chiến binh rồi wow lần này thì chúng ta sẽ phải đưa ra một chiến binh uh, Green Gold Vâng, đây là chiến binh uh, siêu sức mạnh của chúng ta Vâng, chúng ta sẽ đưa thêm các uh, chiến binh uh, zombie Đây là chiến binh uh, zombie uh, toxic Ném ra các cái uh, uh, thứ gây uh, vô hiệu đối phương Vâng, bạn xem một chiến binh uh, Griffon đã làm thay đổi ờ, cục diện rồi vâng làm cho các quân ờ, của đối phương đang ờ, rút lui về vâng chúng ta chiến binh Griffon của chúng ta đang bị một chiến binh khổng lồ rider ngăn cản vâng các chiến binh zombie của chúng ta đang à, với lại là chiến binh Griffon đang à, đấu với một chiến binh à, Stone băng siêu sức mạnh vâng chúng ta đang chuẩn bị hạ gục chiến binh này rồi vâng ok chúng ta đã hạ gục được chiến binh này rồi vâng chiến binh Griffon là này của chúng ta rằng xúc kích với các chiến binh zombie còn lần này anh em chúng ta sẽ triệu hồi tiếp các chiến binh Sparta đây là tiếp tục những ờ, chiến binh ờ, Sparta đế chế hai Chị chưa? bây giờ tiếp tục à, đoàn quân của chúng ta à, tiếp tục uh, áp sát tới đối phương vâng những chiến binh sparta của chúng ta đang sâu lên đang sâu lên phía trước vâng bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến tới uh, tượng của đối phương rồi vâng trung đi grifo của chúng ta đang uh... wow đây đây là linh hồn của bức tượng uh, à, chiến binh của đối phương đây là một chiến binh Fillerbot ờ, chiến binh ờ, đây là một có lẽ là đây là một chiến binh Fillerbot ờ, ừ, lá cây rồi vâng, chiến binh Fillerbot lá cây này của đối phương đây là một chiến binh Fillerbot vô cùng mới Vâng, anh em chúng ta xem sức mạnh của các chiến binh uh, lá cây lành thế nào vâng với với lại một cái chiếc gậy à, lá cây Vâng, chương trình còn rất nhiều và xin chào hẹn gặp lại các anh em ở những à, nhiệm vụ tiếp theo. Tạm biệt các anh em.